Ani jau tu su Jesús mano puñes kamu o khóa mà cứ nếu sẽ ni được cure. Oh. Mai, mi pure mà jau khi ori rosetta, jure nhà nó ti jo atipa mà sự rồi ta nina. Jure mà mà cứ ne mà sa ra nhau phải chơi jo aga. Mà ăn jo chơi mà ne mà sa ra nhau phải chơi jo ika jure khn. Hi pi ti nam bui pu to ro jure khure mà. Ahi cứ jure mà vari nane, mà men ahi được kuchin jo ika jure. Ariya pa tohi to pano mới mẹ này giữ hi chừng hi phi tự đàn giữ ra tí nhóc bao giờ mất tay rồi sẽ ta mi bữa ra giữ ra tí nhóc bao giờ chừng cho gạt thôi Ariya pa hi nà nè giữ ra mờ vari nà nè mờ nè mặc si chừng rồi mờ vari nà mờ dây nà hi ra ahi cứ tin nà nè vari mờ giữ ra ahia mờ đủ tia ra cho ari tin nà giữ ra mờ giàu đi ra tin nà nè bụi Je abuechin thua je bue ta ma kai ta ri ro je hi hichin masina tina. Tusu ri ro je hi hichin ne ni totura tina. phi ta je ja ya meya tihichin masina tina. ni ra ha sini payoniha. re ma wa sini na ma Jire na hi hira ahi kiti ya kitire sini payuniha mene. Tina hi mejai na hira. mejai na se na hira. Jire mahkun tua je tua iro irohiare mahsinchen joara tina mahsane. Mi Mipure ariya papure tua si juu. Mekapo waita iniha. Jaha bapa cinta mipure jire mewarina ariya pare ka. Mai menuari rohira jure mewari nane metua mene nyewi babasaga. Mea nyewi bauche mari kiro ta mari hiro seta tina ke ke kurata hiaka. Tina mene hiku metua mene tina ne nono nyewi boi. Kiro pinita pichaka pu aroka. Mejare ti fari tui toja uri roseta. Mipure mekai waitai niha. Ahi ke ari japai ya ari hipitere Yeyainare yauha yubene tinuano bacheto kitore. Moyare yau Tinane, Tina yeyuaro seta arilla paihi toha tina hierara. Ahia arilla pamakina se tinare nyitutira. Arilla paihi nane yeyainare nanga nieraha. Aniera paita tinare nuano nyiviboga mastino ñare yuadustiri tinare nike. Arilla pamakairohieraha. Tina ke jejuaro seta arilla paihito hatina hierara. ne noi na bachi joaga tina tinare. Mejaua se posto kantira. Arilla papure jire mbaros kairo seta je se jese jejaina kene mejare buedusti ke waros kai. joa joatiro kitore jaria tiro hiku jepakre waha Aba h a j u j e j a i n a ke mekamare postoka t i d o n a j o a tikitire. j e j a i n a m i p u r a hina ditare j o a d o g a ni sinipa j o r a h a j u j e j a i n a p a i n a n e j e j a r e tibueri baro paina ke j e r e mas kontuaka. Tina kene j o a d o g a j e j a i n a hipitina ke k u r a i t i hito kitose. j Yu mene m a n e p u r o hipanata kiro tiha. mani kirota mani hiroseta tinakı mani mene kı kuroita hiharo. Kı kuroita hiharo m u b a r o kairo j u h i a r e hipit i n a m a s a postokan tira tinitose. j u r e m e masichi yuairoseta j e j a i n a n e j u h i a t e r e masichi yuai. Tinane j u a masichi yuache kirota mani hiroseta tinakı kı kuroita hiaka. j u t i n a mene hiha. 아 카이 그 제마시 파뇨리로 시스테리로 주히츠 뇨레무 아히 그 제레무 와리나 제메네티히츠 카마하 마시 파뇨리로 시스테리로 주히츠 디마시 티키티레 마이 머노아리로 히라 아리야 파마케나 냐이나 머네 마시에라라 제세 머네 마시하 아히야 머와로카리로 주히츠 마시나 제자이나 mene tinane masin chen joy baro pukhane mene tinane masin chen joy thajire mkhairi raseta painane tikhai tikhitire ahi ke jejaina mene hika nire hesu khama kune